Xin chào các bạn đã đến với trận đấu này và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng tôi. Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và các cầu thủ của hai đội biết rằng đây là trận cầu quyết định. Hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động đang mong chờ trận đấu này. Ta có thể dễ dàng nhận ra sự náo nhiệt đến từ khắp các khán đài. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với màn treo cờ và quốc ca của cả hai đội. Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. hiệp một đã được bắt đầu Bruno Fernandez Và họ lại mở một đường bóng lên với tốc độ cao Rất thoáng Lúc sau Rapford Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Wan-Bissaka rất hay chỉ là có lỗi biên vị rồi. Người đốt Pogba Rashford Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Tốc độ rất tốt Wan Bissaka Pogba Đá ngay Một tình huống phạm lỗi nữa Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương đi bóng rất sung anh đường chân hợp lý cắt bóng rất hay Harry Maguire vẫn tiếp tục đi bóng lỗi rồi Duy đốt Nhìn bóng không được như ý không được Lúc sau Rashford Tình huống phá bóng thiếu dứt khoát Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám Và giữ cự ly đội hình hợp lý Và như vậy hiệp 1 đã khép lại Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu để biết kết quả các trận đấu các bạn có thể soạn tin nhắn nha cách vòng đấu và gửi tới 3508 có kết quả là tin nhắn về Pogba Người Rất thoáng Bruno Fernandes Hôm nay thì có thể nói là các Ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự. Có giữ được sự lạnh lùng hay không? Pogba rất tốt bất hiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng Công Phượng Pha bóng hỏng tình huống rất nguy hiểm Đọc tình huống quá hay Wilson Guirot Martial Bruno Fernandes Đây là một pha lên bóng từ đối sắc Xuân Trường Pha phá bóng thiếu quyết đoán Đọc tình huống tuyệt vời Xuân Trường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 Martial dứt điểm Đây là một pha lấy bóng từ đối sắc Và bật lúc cho nhau rất chắc chắn Mọi thứ đã qua đi